Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con lại đệ nhất Thiên Tỷ Đại Thiên Chúa. Con kính lại đệ Nhị Tiên Đế Đại Tiên Chúa. Con kính lại đệ Tâm Thiên Mụ Đại Tiên Chúa. Con kính lại tâm Thập Lục Cung Chư Vị Tiên Nương. Hôm nay là ngày tháng năm. Vợ chồng con là xin được con gái đặt tên là chúng con ngủ tại Nay nhân ngày đầy tháng chúng con thành tâm sửa biện hướng hoa lễ vật và các thứ Cúng dân bày lên trước án Trước bàn tọa tiêu vị tôn thần Kính cẩn tâu trình Nhờ ân thập phương chư Phật chư vị thánh hiền chư vị tiên bà các đấng thần linh Thủ công địa mạch Thủ địa chính thần Tiên tổ nội ngoại Cho con sinh ra cháu tên là sinh ngày được mẹ tròn con vuông Cô xin chư vị tiên bà chư vị tôn thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon ngủ yên hay ăn chống lớn vô bệnh vô tật vô ương vô hạn vô ích phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp thông minh sáng láng thân mệnh bình an cường tráng kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý gia đình con được phúc thọ ân khang nhân lành nảy nở nghiệp dữ tiêu tan bốn mùa không hận ách nghĩ lo